Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 9 cho đến ngày 13 tháng 8 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết rồi, tuần qua một tuần giao dịch ờ, không được thành công của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta kỳ vọng là vùng 1800 sẽ là vùng hỗ trợ cho giá vàng đảo chiều đi lên. Tuy nhiên, ờ, trong tuần thì giá vàng cũng đã tiến về đến 1800 nhưng mà phục hồi nhẹ và như tôi nói phiên cuối tuần là phiên sẽ quyết định xu hướng chúng ta sẽ không giao dịch thị trường sẽ à, đi trong biên độ là từ 1800 đến 1832 trong thời gian từ thứ hai đến thứ năm và thực tế thì thị trường cũng đi y như vậy phiên ngày thứ hai thứ ba thì là hai phiên giao động nhẹ tại ngày thứ tư thị trường đảo chiều tăng rất là mạnh khi bảng lương uh, uh, khi uh, số việc làm được tạo mới được uh, được uh, khảo sát bởi tạp chí ADP ờ, ra tức là ngày thứ tư đây à, số việc làm được tạo mới ngày thứ tư nó rất là xấu đúng chưa đây lúc đó chỉ tạp chí ATP khảo sát chỉ là ra 330.000 việc làm à, nó sẽ dự theo như thông lệ các tháng trước thì khi uh, việc làm được tạo mới bởi bảng uh, bởi tạp chí ADP khảo sát và cái bảng lương phi nông nghiệp chính thức khi được công bố thì thường là không chênh lệch nhiều nhưng tuần này nó chênh lệch rất là nhiều Đó. À, tạp chí ADP thì chỉ ra 300 30.000 việc làm nhưng mà thực tế thực tế thì lại ờ, tạo ra gần 1 triệu việc làm 943 k và ờ, đây chính là cái áp lực rất lớn đẩy cậu vàng giảm giá bên cạnh đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp giảm rất là sâu từ 5,9% xuống 5,4% giảm rất mạnh nó cho thấy là nền kinh tế tốt hơn rất nhiều và tốt hơn dự kiến và khi mà các số liệu kinh tế tốt hơn dự kiến thì người ta giới đầu tư lại kỳ vọng là Fed sẽ sớm thắt chặt do vậy đấy ờ, gây áp lực lên cậu vàng và có một lượng bán ừ, bán tháo đó là diễn biến cậu vàng tuần qua thì như vậy trong tuần qua thì cậu vàng của chúng ta là trong một tuần thì gần như giảm nguyên tuần 4 phiên giảm trong đó 3 phiên giảm nhẹ một phiên giảm mạnh một phiên tăng nhẹ Đấy. có thể nói là cậu vàng hiện nay đang ở cái điểm nó khá là nhạy cảm nó đang ờ, quay trở về test đúng cây chen cái đường chen line hỗ trợ đi lên kể từ tháng 3 ờ, năm 2020 đây từ tháng 6 đây từ tháng 6 năm 2020 Đấy, toàn bộ chen này giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi kênh tăng giá này đó. và nếu mà khi chen hỗ trợ này gãy thì hoàn toàn cộng vàng sẽ bước vào xuống hướng đao chen trung hạn trước khi đi vào phân tích chi tiết cộng vàng chúng ta sẽ điểm qua tin tuần trước và chúng ta điểm tin những tin sẽ công bố trong tuần tới rồi chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết thì tuần trước thì như thường như chúng ta biết là ngày thứ hai chúng ta chỉ có chỉ số PMI à, IFN chỉ số này thì giảm nhẹ không thay đổi nhiều 595 so với 60 na 6 không thay đổi nhiều nên ngày thứ hai cổ vàng chúng ta không biến động ngày thứ ba chúng ta không có tin do vậy đây là hai ngày cổ vàng không biến động chúng ta nhìn thấy phiên ngày thứ hai và thứ ba này đây là hai phiên cổ vàng đi rất là nhẹ biên độ chỉ có dưới 10 đô thôi đến ngày thứ tư thì chúng ta biết tâm điểm là chỉ số là bảng lương phi nông nghiệp và sau đó là cái chỉ số PMI IFM và chúng ta biết là cái chỉ số PMI này thì lại tăng rất mạnh từ 60 kỳ trước lên 64 kỳ này và chính khi chỉ số PMI này được công bố thì đánh sập giá cậu vàng khi chỉ số ADP 5 farm công bố thì cậu vàng tăng rất mạnh tăng từ vùng 1814 tăng lên chạm đỉnh cao nhất trong tuần là 1831 sau đó là chỉ số PMI được công bố rất là tốt thì cậu vàng bị đánh sập xuống và đóng cửa ở mức 1814. Tại ngày thứ năm thì lại là một phiên giao động rất nhẹ do các chỉ báo ờ, công bố ngày thứ năm thì nó không thay đổi nhiều. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp vẫn nằm ở 385.000 đơn mỗi tuần. Đó. Và đặc biệt tâm điểm ngày thứ sáu cái ờ, cán cân thương mại của Mỹ thì dừng ở mức là âm 75 tỷ đô, nó khá sát với mức ờ, âm 74 tỷ đô dự kiến của giới chuyên gia nên nó cũng không gây áp lực lên thị trường ngày thứ sáu thì tâm điểm chính là thu nhập theo giờ này à, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì chúng ta biết thu nhập theo giờ tăng nhẹ à, so với kỳ trước dự kiến 0,3 tăng 0,4 nó không thay đổi nhiều nhưng cái thay đổi chính là ở cái bảng lương phi nông nghiệp bảng lương phi nông nghiệp tạo ra gần một triệu việc làm đó đây là cái mức tạo ra việc làm rất là mạnh chúng ta biết là hiện nay thì Mỹ đang thiếu khoảng 6 triệu việc làm à, so với trước đại dịch nếu mà với tốc độ mà mỗi tháng tạo ra được một triệu việc làm thế này thì chỉ 6 tháng nữa là Mỹ trở về cái trạng thái toàn dụng lao động đó và nếu 6 tháng nữa mà trở về trạng thái toàn dụng lao động thì rõ ràng là cái cơ sở để Fed à, nhanh thắt chặt gói QE có thể là cuối năm nay thắt chặt luôn và nhanh tăng lãi suất có thể là cuối 2022 tăng lãi suất cũng nên thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều và giới đầu tư đang kỳ vọng vào điều này do vậy giới đầu tư đã quay ra bán tháo cả à, tuần tới thì những thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến biến động cậu vàng và thị trường tài chính ngày thứ hai thì như thường lệ chúng ta không có thông tin nào quá mạnh tuy nhiên vào lúc 9 giờ và 11 giờ chúng ta có hai thành viên FOMC phát biểu nhé đó hai thành viên FOMC phát biểu cái điều này thì nó cũng sẽ gây ra biến động khá mạnh à, vào ngày thứ ba thì chúng ta cũng không có thông tin nào quá quan trọng của được công bố cả tâm điểm tuần tới sẽ đặt trong ngày thứ tư nhé chỉ số CPI chúng ta biết là 4 tháng liên tiếp CPI của Mỹ tăng cao rồi và kỳ này nó là tháng thứ năm đây chúng ta nhìn 4 tháng liên tiếp đấy từ tháng 3 này 5 tháng liên tiếp rồi CPI của Mỹ tăng rất là cao và từ tháng này sẽ tiếp tục kỳ vọng là tháng này kỳ vọng CPI sẽ tăng 0,5 còn thực tế như tháng trước chỉ kỳ vọng tăng 0,5 cuối cùng tăng 0,9 nếu tháng này lại tiếp tục tăng cao nữa thì điều này lại càng gây áp lực là cho thấy là cái nhận định cái CPI là yếu tố tạm thời của Fed nó có gì đó nó đang đi chệch hướng và khi đi chệch hướng thì rõ ràng chúng ta kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh chính sách nó nhanh hơn và mạnh hơn theo vậy tâm điểm sẽ nằm trong ờ, CPI chúng ta lưu ý một điều nhé à, khi lo ngại phát Fed thắt chặt tiền tệ thì đô la tăng giá vàng có thể giảm tuy nhiên nếu CPI tiếp tục tăng thì vàng lại là đơn vị tiền tệ chống lại lạm phát vì vàng hoàn toàn có đảo, thể đảo ngược tăng giá nếu CPI tăng mạnh đó nên chúng ta lưu ý nhé tuần tới là một tuần rất đáng lưu tâm đặc biệt với cậu vàng Ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có chỉ số sản xuất PPI thôi. Chỉ số PPI này thì nó nó không nó không quan trọng bằng CPI. Nó cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng chỉ số CPI. Và ngày thứ sáu thì chúng ta chỉ có niềm tin tiêu dùng. Nói chung là trong tuần sau thì tâm điểm sẽ rơi vào ngày thứ tư thôi. Do vậy nhiều khả năng cậu vàng sẽ biến động theo kỹ thuật đến khi thông tin CPI được công bố thì nó sẽ tiếp tục có xu hướng mới. Xu hướng mới như nào chúng ta chờ đó tức là ngày thứ hai thứ ba sẽ biến động theo kỹ thuật và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích xem kỹ thuật tuần tới sẽ như thế nào trước khi đi vào phân tích cậu vàng các cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ phân tích chỉ số DG đó. DG tuần qua thì là một tuần tăng giá ba phiên đi ngang lắp nhẹ hai phiên tăng mạnh đó. như tuần trước tôi cũng có nói rồi chỉ số DG hiện nay đang hình thành xu hướng tăng trung hạn tôi kỳ vọng DG giảm thêm một chút nữa xuống vùng năm nhưng tuy nhiên thực tế thì DXY chỉ xuống đến vùng giá là 918 sau đó quay đầu đi lên đó và tuần tới thì kỳ vọng DXY sẽ tiếp tục là một tuần tăng giá nhẹ tuần tới tôi kỳ vọng DXY sẽ một tuần tăng giá nhẹ với việc DXY tăng giá nhẹ thì rõ ràng các cặp tiền tệ khác sẽ bị áp lực là giảm giá so với DXY và cậu vàng cũng sẽ có áp lực có thể tiếp tục giảm giá đó là xét trên góc độ là uh, tương quan so với đô la index nhé còn chúng ta phải xét trên kỹ thuật của từng cặp tiền tệ thì chúng ta mới biết được chi tiết như thế nào và cậu vàng nữa trước hết chúng ta sẽ xét cậu vàng cậu vàng của chúng ta nhé hiện nay thì đang có tín hiệu nó không được tốt lắm tức là cái về yếu tố trung hạn thì cái ờ, đường trung bình MA50 lại đang nhấp nháy đang nhấp nháy tín hiệu cắt xuống đường MA200. Điều này nó cho thấy là tín hiệu trung hạn là nhấp nháy tín hiệu giảm giá, xuống giảm giá. Nếu cậu vàng không nhanh chóng được kéo ngược lên để đảo ngược lại xu thế thì xuống giảm giá tuần sau hoặc 1 2 tuần nữa sẽ được xác nhận. Xét về góc độ dài hạn thì chúng ta nhìn thấy đó, suốt từ tháng 6 năm 2020 cho đến nay hơn một năm gần một năm rưỡi là cậu vàng trong xu hướng là tăng giá và vẫn đang được hỗ trợ bởi cái đường chen line hỗ trợ này hiện nay điểm hỗ trợ đang nằm quanh cái vùng giá là 5560 do vậy cái khu vực này sẽ là một khu vực tranh chấp mà phe bò sẽ phải bảo vệ cái khu vực này nếu phe bò thất thủ và cậu vàng đóng cửa dưới 1855 nó sẽ hình thành xu hướng giảm giá đó. chúng ta lưu ý nhé nếu phe phe bò mà thất thủ thì rõ ràng là cậu vàng sẽ hình thành xu hướng giảm giá thôi do vậy cái yếu tố hiện nay nó cũng rất là then chốt chúng ta cần lưu ý với những phân tích như tên thì xu hướng tuần tới của chúng ta sẽ là như thế nào xu hướng tuần tới của chúng ta chúng ta sẽ canh mua cậu vàng ở trên 55 Đấy. Vùng giá 1755 1758. Chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua cái đáy cũ 1850 nhé Giá phá qua 1850 chúng ta sẽ dừng lỗ. Còn chúng ta mua ở vùng 5558. À, mục tiêu của chúng ta có vàng sẽ quay trở lại vùng giá 90. À, chúng ta biết cái khu vực 90 95 trước đó là một khu vực hỗ trợ rất là mạnh mà cho chúng ta đến không dưới 10 lần khi giá test về quay lên thì hiện nay nó sẽ lại là một khu vực kháng cự. Do vậy cái xu hướng chung của chúng ta sẽ canh canh bán cái giá hồi lên khu vực 95 này đó 90 95 này chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua 1805 nhé là Fibo 618 1805 của tuần trước đó đó đang đạt ở 1805 giá vượt qua 1805 chúng ta sẽ dừng lỗ còn chúng ta bán phía dưới 1795 đó. 1795 cộng trừ 5 giá đây sẽ là khu vực chúng ta bán đó còn đầu tuần thì rõ ràng cái khu vực 55 58 này là chúng ta mua và phá dưới 50 chúng ta dừng lỗ thôi thế thôi đấy là xu hướng cậu vàng trong tuần trong tuần thì rõ ràng là xu hướng chủ đạo của chúng ta sẽ là canh lên khu vực quanh 95 cộng trừ này chúng ta bán đấy là xu hướng chủ đạo trong tuần còn khi mà giá lại phá qua 1805 thì nó lại hình thành xu hướng khác nhé vì lúc đó coi như cái đợt xuống này cái phiên xuống ngày thứ sáu nó là một phiên tai nạn đó kiểu như vậy thì rõ ràng tuần tới sẽ một tuần rất quan trọng nó sẽ quyết định xu hướng của cậu vàng đặc biệt là nếu cậu vàng phá qua 1850 còn khi cậu vàng đóng cửa trên 1805 thì nó lại tiếp tục xuống tăng thì cái kênh hỗ ờ, đường trên line hỗ trợ này tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ trung hạn đó là đối với cậu vàng đối với các cặp ờ, tiền tệ của chúng ta Uzi thì với việc đô la index tiếp tục tăng giá thì nhiều khả năng Ờ, USD tiếp tục lên giá so với đồng Yên Nhật thôi Tuy nhiên cái biên độ lên giá của USD so với Yên Nhật nó không lớn mà ở phía trên thì Yên Nhật sẽ gặp cản ngay ở vùng 110.7 hiện nay giá đang 110.2 như vậy dư địa tăng giá chỉ còn 50 giá 50 pip tôi tôi không khuyến nghị quý vị giao dịch cặp ờ, U Yên này đối với cặp ờ, U cả thì rõ ràng đô la index sẽ tiếp tục tăng giá đối với đồng đô la Canada do vậy là hướng đậu u cạc này chúng ta có thể canh mua chúng ta mua khi giá điều chỉnh trở xuống nhé khu vực là 1.2490 chúng ta dừng lỗ cho tôi 50 pip và chốt lời 100 100 đến 150 pip nhé đối với đồng EU này thì ngược lại tương tự với cậu vàng chúng ta canh bán nhé chúng ta không canh mua nhé khu vực canh bán của chúng ta là khi giá hồi trở lại 1.1820 cộng trừ 10 pip chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip cho tôi AU thì cũng tương tự thôi chúng ta canh bán nhé không hề canh mua một chút nào hết Đó. khi USD đã tăng giá các cặp tiền tệ khác gắn với đô sẽ xuống AU chúng ta sẽ canh bán quanh 0.7410 dừng lỗ 50 pip và chốt lời 100 lên cho 50 pip GU cũng vậy tuần trước chúng ta canh bán quanh 1. Đó, ờ, 4 giá gần chạm giá lên đến 1.3950 đó. Ờ, tuần này chúng ta vẫn canh bán ở khu vực này nhé 1. Chấm... có lẽ chúng ta canh bán ở đỉnh tuần trước thôi 1.3940 1.3940 1.3950 chúng ta dừng lỗ cái giá phá qua 1.41 4010 60 pip dừng lỗ 60 pip còn chốt lời chúng ta hướng đến 200 pip đối với GU GG GG có lẽ chúng ta sẽ không giao dịch bởi vì U lên giá so với Yên U lên giá so với bảng nên chúng ta sẽ không biết đồng bảng sẽ lên giá hay giảm giá so với Yên đâu đó là đối với các cặp tiền tệ chính thì chúng ta giao dịch uh, mấy cặp vậy thôi đối với uh, <coughs> dầu thô dầu thô thì sau nhịp phục hồi mạnh trở lên test lên vùng giá 738 thì tiếp tục quay giá xuống dầu thô vẫn đang tiếp tục trong chen xuống thôi do vậy xuống xuống tiếp tục chiếm ưu thế và tuần tới chúng ta sẽ canh dầu thô phục hồi lên chúng ta bán khu vực dầu thô phục hồi lên sẽ là khu vực 70 71 đây là khu vực chúng ta bán chúng ta sẽ dừng lỗ trên cái đỉnh tuần trước là 735 nhé chúng ta bán canh bán 70 71 dừng lỗ trên 735 chốt lời thì chúng ta tiếp tục hướng đến trước mắt là cái đáy 65 xa hơn là 50 60 58 đấy là đối với chiến lược dầu thô dầu thô chúng ta ưu tiên canh bán thôi đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay nó vẫn đang tiếp tục đi ngang tích lũy ở trên đỉnh nó rất là khó lường ờ, Tuần ờ, qua thì khi chỉ số bảng lương phi nông nghiệp công bố tốt tạo ra gần 1 triệu việc làm mới trong tháng trước trong tháng 7 thì chỉ số Dow Jones có lập đỉnh cao nhất tuy nhiên cái mức tăng của nó không nhiều nó mức tăng của nó 0,5% cũng là rất là ít nói chung là khi khu vực ờ, chỉ số Dow Jones đứng ở trên 35.000 này nó rất là lâu đó. và rõ ràng là cái xu tăng mạnh không có đâu bây giờ chỉ là tích lũy để chờ một cái đột biến nào đó về xu hướng giảm mạnh thôi nên rõ ràng chỉ số Dow Jones có lẽ tạm thời chúng ta quan sát đi nếu khi giá ờ, vượt qua khỏi cái xu hướng tích lũy đi ngang này ra xuống giảm giá thì chúng ta sẽ canh bán xuống thôi chứ mua lên rõ ràng là không phù hợp ở thời điểm này giá cũng tăng rất yếu chúng ta nhìn 3 tháng liên tiếp này Đó. trong 3 tháng liên tiếp số Dow Jones rất là yếu đứng ở từ vùng 34.000 đến 35.000 ờ, với cái thân nến 1.000 điểm trong 3 tháng trung bình mỗi tháng chỉ có 1% thôi nó khác hoàn toàn so với các xu hướng tăng giá trước đó do vậy là gần như là nó đang đến đỉnh của chu kỳ rồi nhưng mà nó chưa chưa thấy gập thì chúng ta chờ đợi một tín hiệu giảm giá mạnh thì chúng ta vào chúng ta bán theo chỉ số Nasdaq thì cũng tương tự như vậy thôi lập đỉnh à, tiếp tục đứng ở vùng giá 15.100 tuy nhiên cái xu hướng tăng của nó không có chúng ta nhìn thấy đấy Ờ, trong vòng 5 tuần liên tiếp động lượng chỉ số Nasdaq chỉ từ vùng giá 14.670 lên đến 15.001 tức là trong vòng 5-6 tuần liên tiếp biên độ chỉ tầm 2% rất là thấp không có động lượng động lượng tăng thì không có nhưng xuống giảm thì chưa thấy chúng ta chờ đợi thôi có lẽ tâm điểm chúng ta sẽ tập trung vào à, các mã tiền điện tử đối với BTC thì sau cái nhịp mở breakout 35.600 ấy tôi có nhận định là lúc đó BTC sẽ hướng đến vùng giá 40 41 ngàn và xa hơn là 45 47 ngàn hiện nay giá đã lên vùng 45 ngàn rồi đó. Ờ, ờ, nếu quý vị nào đã tham gia mua thì chúng ta chốt lời thôi và cái xu hướng phục hồi BTC vùng 45 47 vài ngàn này là khu gần như nó sẽ là đỉnh sóng hồi à, nhiều khả năng BTC sẽ phục hồi trở về hiện nay đang ở 45 ngàn quanh cái MA200 giá sẽ có xu hướng vượt qua MA200 một chút tiến lên vùng Fibo 50% quanh vùng giá 47 ngàn cộng trừ 300 P 300 giá thì sẽ đảo chiều ở đây do vậy à, chúng ta có thể chốt lời lệnh mua và chúng ta chờ cái vùng giá quanh 47 ngàn có tín hiệu đảo chiều chúng ta sẽ bán xuống đây chúng ta nên nhớ nhé sóng giảm vừa rồi là sóng A của BTC đây là sóng hồi sóng B nhé sau sóng B sẽ là sóng giảm C nhưng mà đỉnh của sóng B ở đâu 47 ngàn hay 51 52 ngàn chúng ta chưa biết được nhưng chúng ta chỉ biết sau cái sóng hồi B này sẽ sóng giảm C và mục tiêu sóng giảm C sẽ hướng trở lên vùng giá là 18 20 ngàn do vậy là hiện nay đang chấp chới ở cái khu vực có thể đảo chiều chúng ta phải canh sát tín hiệu đảo chiều thì chúng ta bán thôi mua lên thì rõ ràng không phải lúc nữa chúng ta lưu ý điều đó nhé đó là đối với ờ, BTC còn đối với các altcoin ETH này đối với ETH USD thì uh, mức độ phục hồi của nó đang mạnh hơn BTC và xu hướng phục hồi cũng vậy ETH này hoàn toàn có thể phục hồi trở lại vùng giá 34 ngàn hiện nay 3.400 à, hiện nay đang 3.130 đấy ETH đang có đang ở cái mức phục hồi nó khá là mạnh sau khi tạo mô hình hai đấy nó đã đi hết target rồi Dạ, tuy nhiên các mã oncoin thì nó rất là khó lường mỗi khi BTC vào sóng hồi oncoin rất hay bay mạnh nên do vậy tôi không khuyến nghị quý vị tham gia bán oncoin nhé oncoin chúng ta có canh mua khi BTC hồi thôi còn bán thì tuyệt đối không bán bởi vì nó có thể chạy ngược BTC Đấy, BTC thì chúng ta nhìn thấy đá hình thành giao cắt vàng đi giảm giá đi xuống đây trên chart daily chúng ta nhìn thấy đấy, BTC đã hình thành giao cắt vàng giảm giá đi xuống đó nó báo hiệu cái xu hướng giảm giá trung hạn nhưng mà ETH thì chưa nhé ETH thì MA 50 chạm MA 200 thôi nhưng nó không cắt xuống mau chóng cắt ngược trở lên đó do vậy cái xu hướng tăng giá trung và dài hạn của nó vẫn được vẫn được củng cố chưa chưa vào nên do vậy BTC thì có đỉnh rồi nhưng mà ETH thì chưa đâu chưa biết là có hay không nói chưa có thì cũng không đúng chúng ta chưa biết là ETH có đỉnh hay chưa do vậy chúng ta không nên mạo hiểm đối với BNB thì BNB thì sóng này hồi rất yếu chúng ta lưu ý nhé mỗi khi thị trường vào uptrend thì mà BNB này tăng rất mạnh vì sao vì chúng ta biết Binance là sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới hiện nay nhưng mà BNB lần này không tăng điều này chứng tỏ là thị trường đơn giản là sóng hồi thôi không phải uptrend đâu quý vị lưu ý nhé sự sôi động của thị trường không có đó tôi thì tôi rất hay nhìn cái mã này để tôi sẽ xác định thị trường đang uptrend hay downtrend khi mã Binance mà giao dịch sôi động ta liên tiếp tạo những đỉnh mới chứng tỏ dòng tiền đang đổ vào thì rõ ràng thị trường đang uptrend nhưng mà khi mà Binance này mà giao dịch èo quật thì tôi quý vị tin tôi đi nó phải đến 8 90 khả năng là thị trường chỉ là sóng hồi không phải uptrend đâu không tạo được đỉnh mới đâu do vậy với mã này thì tôi không khuyến nghị mua bán gì tiền điện tử có lẽ thì chúng ta nên thời điểm hiện nay sóng hồi chúng ta nên tập trung là uh, ờ, BTC thôi nhé khi canh BTC đỉnh sóng hồi chúng ta bán xuống à. ngược lại thì có những mã mà bản sao của BTC đó. ví dụ như BCH này thì lại rất hay tăng mỗi khi BTC đạt đỉnh nhé do vậy là mã ETH này đợt vừa rồi thì BCH này đợt vừa rồi tăng rất yếu đấy chúng ta lưu ý nó tăng rất yếu do vậy nó hoàn toàn có thể tăng tăng mạnh luôn nếu khi mà nó vượt mây đây nó đang ở mức mẹ mây khi nó vượt mây nhé nó sẽ bắt đầu cái xuống tăng mạnh nếu BCH vượt mây quý vị có thể mua lên và giá nó hoàn toàn có thể hồi trở lại vùng giá 800 850 thậm chí xa hơn nữa nhưng hiện nay thì tôi cũng chưa nhìn thấy tín hiệu bởi vì những tuần gần đây nó đều tăng yếu hơn BTC do vậy chúng ta chờ đợi thôi đó là với tiền điện tử còn với chứng khoán Việt Nam nhé thì chứng khoán Việt Nam của chúng ta có lẽ đạt đỉnh sóng hồi rồi à, chúng ta lưu ý tuần tới nhiều khả năng sẽ lại là một tuần đảo chiều đi xuống của VN-Index thôi VN-Index của chúng ta Đây. À, hiện nay thì trong tuần qua đã chạm đến Fibo 618 quanh vùng giá 349 ờ, đấy cũng là chạm đến bowling giải trên của Bollinger Band đấy. vượt qua MA50 một chút ở 340 do vậy khu vực 1340 1350 này là dây đặc cản mà tất là cản mạnh việc viên đất đảo chiều thì chúng ta không bất ngờ Đấy, giờ việc viên index đảo chiều chúng ta sẽ xác định là viên index đã tạo đỉnh sóng hồi B hay chưa thôi. À, trước mắt thì viên index sẽ hướng trở lại vùng giá 1300, thùng 1300 thì viên index sẽ hướng trở lại bên trên, bên dưới của giải Bollinger Band là 1240. À, nếu thùng 1300 thì nó xác định là vùng 1350 sẽ là đỉnh của sóng hồi B và đỉnh của sóng hồi B thì viên index sau khi tạo đỉnh sóng hồi B nó sẽ tạo vào bắt đầu sóng C và sóng C thì thường Ờ, đáy sâu hơn sóng B Đấy. nhưng việc xác nhận là đỉnh sóng OB có hay chưa thì nó sẽ căn cứ vào cái mốc 1300 này nếu khi VN Index mà phá qua 1300 thì nó xác định là 1350 là đỉnh sóng B và lúc đó hướng đáy sóng C đáy sóng C nó sẽ được xác nhận bằng Fibo mở rộng đây là tôi đang giả sử 13 50 hai hôm trước là đỉnh nhá thì lúc đó fibo mở rộng của nó thì đáy sóng C sẽ có ba khu vực tiềm năng một là 12 1190 hoặc là 1173 hoặc sâu nhất là 1147 đó sẽ có ba khu vực tiềm năng tạo đáy này đây là đáy sóng C nhưng mà ngược lại với điều kiện là 1352 ờ, này phải là đỉnh còn nếu tuần tới mà VN-Index lại tiếp tục phá lên 1352 thì rõ ràng là cái xu hướng của nó ờ, chúng ta phải chờ đỉnh sóng hồi B đã tất nhiên là cái xác suất nó phá lên không cao với quan điểm cá nhân tôi thì tôi đánh giá đến 7 80 phần trăm là cái vùng 18 50 này 1350 ờ, này sẽ đã là đỉnh sóng B rồi tuần tới sẽ một tuần đi xuống thôi tương tự vn index thì vn 30 nó cũng không khác là mấy Chỉ số vn i30 cũng thế. Tuần qua vừa chạm đến Fibo 618 cũng vừa chạm giải trên Bollinger Band ở vùng giá là 1491 và đảo chiều đi xuống. Hiện nay để xác định chỉ số này đã đạt đỉnh hay chưa thì nó sẽ căn cứ ở vùng giá là 1440 nhá. Khi giá thủng qua vùng giá 1440 thì coi như sóng B đã tạo đỉnh. Lúc đó nó sẽ hướng đến là bước vào sóng C và mục tiêu sóng C sẽ là ba mức giá 1320, 1300 hoặc là 1273 đó, đó là những cái khu vực hướng đến của đáy sóng thôi à, muốn biết tuần tới giao dịch thế nào thì chúng ta phải chờ đợi thôi <laughs> không còn cách nào cả phân tích thì dù sao là chúng ta dựa dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai thôi mà dự đoán thì rõ ràng là có thể đúng có thể sai như dự báo thời tiết chúng ta chỉ cầm được cái xác suất đúng nhiều hơn thôi chứ còn không ai có thể đúng mãi được đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tuần ờ, đầu tiên tuần thứ hai của tháng 8 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công